Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi livestream hôm nay. Dũng biết là đây là một cái buổi livestream mà nó vào cái khung thời gian mà nhiều anh chị em có thể không theo dõi được. Những việc mà chúng ta gì à, phân tích về xu hướng về cổ phiếu, về dòng dẫn dắt, về những diễn biến của thị trường á thì rõ ràng là một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta hiểu, chúng ta biết rằng chúng ta đang cần phải gì ạ? À, có kế hoạch nào chuẩn bị cho cái xu hướng trong thời gian tới vậy làm thế nào để chúng ta đầu tư chứng khoán thành công làm thế nào để chúng ta biết lựa chọn mua cổ phiếu đúng điểm làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa được cái danh mục của chúng ta làm thế nào để chúng ta bán cổ phiếu khi mà cổ phiếu gì ạ nó đang có xu hướng điều chỉnh và làm thế nào để chúng ta quản trị cảm xúc trong đầu tư chứng khoán và làm thế nào để chúng ta nhận biết được là những cái người ngoài kia họ đang hướng dẫn chúng ta à, xem livestream của họ họ đang chém gió hay là họ đang hướng dẫn cho chúng ta kiến thức thật ạ vậy bao nhiêu chị em thấy là nếu anh chị em quan sát hoặc theo dõi những video của Dũng hoặc là các bạn đã từng tham gia học những chương trình của Dũng thì thấy thấy cái việc mà chúng ta có thể biết được những cái hệ thống phương pháp chém gió hay là không chém gió thì có thể comment cho Dũng số 1 không ạ hãy comment số 1 anh chị em nói thật tạm nói phải comment số 1 em sự thật luôn ạ comment sự mật là vậy nếu chúng ta học chúng ta theo dõi thì chúng ta có thể biết được đây có phải là những cái comment nó là chém gió hay là không chém gió ạ đây là một cái bạn bạn đã bạn Lê Cường Cường Lê ạ à, bạn sẽ nói rất nhiều các gì ạ ở đây thực tế là nếu anh chị em quan sát một cái gì ạ video như này và một cái comment như này thì anh chị em có thể hãy gì ạ tại sao chúng ta lại cần phải comment số 1 số 2 số 3 bởi vì khi mà chúng ta comment để giúp biết anh chị em đã hiểu hay không hiểu anh chị em biết là kiến thức của chúng ta đã nắm được hay không nắm được anh chị em có thể biết được là gì ạ cái nhận thức chúng ta đang ở đâu nên khi mà chúng ta nói về cái comment các số đó mục đích ở đây là gì ạ để giúp biết rằng là một chúng ta vận vận động cơ thể vận động những cái chuyển động của ta nó tạo ra năng lượng anh chị em thấy là dũng luôn luôn tạo ra năng lượng để chúng ta có năng lượng trong đầu tư chứng khoán đấy là cái điều đầu tiên anh chị em có thấy rõ được cái thứ hai chúng ta biết rằng là kinh tế vĩ mô là gì ạ một số anh chị em ai đã đầu tư chứng khoán mà dựa được kinh tế vĩ mô mà thực ra chẳng hiểu về kinh tế vĩ mô à? vậy thế nào là kinh tế vĩ mô ạ à? họ nói là chuyện là ờ, lời khuyên miên man không nhìn vào thực tế kinh tế vĩ mô ạ à? vậy kinh tế vĩ mô là gì ạ à? anh chị em thấy là bao nhiêu anh em như là chúng ta thấy rằng là thời gian vừa rồi chúng ta vẫn kiếm được cái lợi nhuận là 50 thậm chí 100 phần trăm rồi hãy để comment kể cả thị trường giảm thị trường giảm đấy thị trường giảm rất là mạnh giảm rất là sâu rồi chúng ta vẫn có mức lợi nhuận cao và chúng ta thấy rằng là cái việc mà kinh tế vĩ mô chúng ta quan sát chúng ta theo dõi thị trường chứng khoán của chúng ta là gì ạ covid đang diễn ra lạm phát có thể đang lên chúng ta đang thấy kinh tế vĩ mô như nào rõ ràng kinh tế vĩ mô lạm phát đang tăng đúng không lạm phát đang tăng ở nước Mỹ lạm phát cũng đang tăng nhưng chứng khoán thì nó vẫn đi xuống ạ à nó vẫn đi lên à đấy điều này ạ vậy chúng ta bắt đầu thấy là bắt đầu có sự máy móc rồi ạ à, tiếp theo là gì ạ mọi người không nên hưng phấn à đây câu chuyện rất là hay ạ mọi người không nên hưng phấn nhưng thực chất bản chất là mình hưng phấn à vậy anh chị em biết là mọi người không nên hưng phấn mà bản chất là thương phấn chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc Dũng là chuyên gia tham vấn đào tạo và truyền cảm hứng đúng không truyền cảm hứng truyền cảm hứng ở đây chúng ta là giúp cho chúng ta học được những bài học gì học những bài học gì trong đầu tư nếu anh chị em lúc mà thị trường đạt đỉnh lúc mà thị trường mà cổ phiếu mà cần phải bán anh chị em thấy là Dũng cũng truyền cho chúng ta cái động lực để chúng ta bán và bán đi à thoát ra đúng không các cổ phiếu ngân hàng Dũng đã nói một vài các cổ phiếu tạo đỉnh các cổ phiếu thép Dũng đã chia sẻ rất là kỹ tại sao cổ phiếu thép tạo đỉnh các cổ phiếu gì ạ à, dầu khí chúng ta cũng đã thấy được là Dũng đã nói là nó không thể lên được và Dũng nói liên tục như vậy bây chả nhẽ nói là phải buồn ạ à. anh chị em ạ nói thì buồn à cổ phiếu dầu khí nó chuẩn bị xuống à phải không ạ câu chuyện chúng ta thấy nào nếu bây giờ chúng ta lại đưa một khuôn mặt lo âu sợ hãi nếu mà bây giờ dũng về đưa một khuôn mặt mà lo âu sợ hãi chứng tỏ bắt đầu lại thấy có một câu lại câu kiểu là mất hàng đúng không ạ rau này hôm nay ông bị thị trường đánh cho sập mất hàng nên buồn phải không ạ anh chị em thấy hay không ạ cái câu chuyện ở đây dũng không muốn phân tích hay kể lể câu chuyện này mà thực tế chúng ta hiểu đơn giản đấy, dũng muốn chúng ta hãy nói theo kiểu để chúng ta biết rằng là chúng ta hãy phải nhìn ra được cái vấn đề chúng ta ở đâu bởi vì thực tế nhiều anh chị em theo dõi những video của Dũng anh chị em biết họ theo dõi để họ phân tích như này là họ theo dõi cái gì đố anh chị em biết là họ theo dõi gì ạ họ theo dõi gì họ theo dõi về tiêu đề thì mình ạ họ theo dõi về tiêu đề có ai nghĩ rằng họ đang theo dõi về tiêu đề mà Dũng nói họ không bao giờ theo dõi hết video họ chỉ theo dõi về tiêu đề thôi ạ nên cuối cùng là khi mà họ theo dõi về phía tiêu đề nên họ không biết rằng là nội dung bên trong là gì nếu họ tập trung vào những cái gì mà tiêu đề nói có thể hôm trước dũng bảo là thị trường cô có phải hôm qua có thể lên hôm nay nó xuống nhưng họ không theo dõi về cái tiêu đề anh chị em ngày hôm nay dũng nói tiêu đề là gì ạ tiêu đề hôm nay có cái gì ạ chúng ta đang nói về đỉnh chúng ta nói về đáy chúng ta thấy là nó nó nó khác nhau à đang nói về đỉnh với lại nói là thị trường cổ phiếu đang tạo đáy thấy nhìn cái điều đó chúng ta thấy là tại vì bây chúng ta phải có một cái gì nó phải tạo ra một cái gì đó để xem là tạo đỉnh hay tạo đáy và thực tế nó là như thế nào cần phải xem đúng không ạ bao nhiêu anh chị em thấy là khi mà chúng ta chỉ xem tiêu đề thôi ạ à, chỉ xem một đoạn thôi sau đó chúng ta đi gì ạ à? đi bắt đầu phân tích bắt đầu phán xét chúng ta không đo lường được khi anh chị em không đo lường được không nắm rõ được bây giờ chúng ta lại đi gì ạ à? bình thường là mình đã không giúp được ai thành công rồi không giúp ai được giải quyết cái vấn đề đầu tư của họ rồi không giúp ai được giải quyết nỗi đau của họ rồi mà chúng ta lại tiếp tiếp tục sân si như thế này nếu chỉ cần quan sát một cái video như này phân tích như này thôi Dũng không muốn nói câu chuyện này để Dũng hiểu anh chị em những người bạn như này họ đang mất phương hướng trong đầu tư bao anh chị em thấy là nếu một bạn mà comment như này là chúng ta thấy là họ đang bị mất phương hướng trong đầu tư ạ phương hướng trong đầu tư anh chị em có thấy rằng cái việc mà có rất nhiều anh chị em đăng ký vào khóa học của Dũng có bao nhiêu anh chị em là đăng ký vào khóa học của Dũng mà ta thấy là gì ạ nếu mà ứng dụng theo đúng cái chia sẻ mà bị bị bị lỗ chưa hay là chúng ta chỉ đi làm cái việc mà bên ngoài không làm theo mà chỉ bắt đầu bắt đầu học để mong muốn là có một cái danh mục thì cái điều đó là lỗ là đương nhiên còn nếu mà anh chị em mà gì ạ học mà làm theo những gì Dũng hướng dẫn về tư duy về nhận thức về kiến thức thì điều gì diễn ra vậy một nhà đầu tư mà mãi mãi trở thành F0 ạ à? đầu tư hết năm nọ sang năm kia hết chu kỳ nọ đến chu kỳ kia mãi mãi không lớn được mà sau khi học những chương trình của Dũng giúp cho chúng ta đầu tư thành công giúp chúng ta có một nghề giúp cho ta tự do tài chính thì lại nói là là thế bây chúng ta nhìn đồng đội của chúng ta người kia đang bị thua lỗ nhìn đồng đội chúng ta đang bị mất tiền đúng không đúng không nhìn đồng đội tất cả những người Việt Nam chúng ta đang bị mất tiền bởi vì cái hệ thống đầu tư mà Dũng chia sẻ này nó là rất là hiếm nó củ hiếm anh chị em ạ nó củ hiếm không phải nhiều đâu nó rất là hiếm trên thị trường này nó là rất là hiếm nhưng khi mà chúng ta không biết cái củ hiếm để cho ta giữ mang lại kiến thức cho chính bản thân mình thì cuối cùng điều gì sẽ đến với chúng ta nó giống như là bây giờ chúng ta thấy nhìn thấy một ai đó thành công mà chúng ta không vinh danh họ chúng ta không khen ngợi họ chúng ta không gì ạ à? không mô phỏng họ họ thành công mà chúng ta không mô phỏng họ không vinh danh họ mà chúng ta lại cứ đi học những hệ thống mà chúng ta gì ạ à? phân tích kinh tế vĩ mô chẳng hiểu về kinh tế vĩ mô phân tích gì ạ à? cơ bản không hiểu về phân tích cơ bản thế thì câu chuyện là dũng vừa đầu tư vừa vui ạ à. đầu tư theo phương pháp của dũng nó, nó vừa vui vừa kiếm được tiền lại vừa hạnh phúc lại vừa bình an lại vừa thoải mái hay là chúng ta cứ đầu tư là chúng ta cứ phải là ở kinh tế mỹ bây giờ chúng ta lạm phát rất là gì ạ lạm phát đang xuống tăng tại sao kinh tế mỹ vẫn lên tại sao covid đang gì ạ diễn ra phức tạp tại sao cổ phiếu lại công nghệ tăng ở mầm tại sao kinh tế Việt Nam chúng ta thấy là Hồ Chí Minh đang gì ạ à? rất là phức tạp nhưng tại sao thời gian vừa rồi chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu tăng thế thì ở đây để cho chúng ta biết rằng là trong hôm nay Dũng không muốn nói là câu chuyện là câu chuyện tiên để các bạn nói là chúng ta tập trung vào những cái điều nó không tích cực mà quan trọng là ở đây này tất cả những cái gì chúng ta coi rất là logic ở đây ạ cực kỳ logic ở đây tại vì bạn này bạn theo dõi video của Dũng chắc chắn là rất kỹ nên bạn ấy phân tích được gì ạ phân tích được nhiều các ý như này nhưng thực tế bạn theo dõi thì bạn mang bạn tập trung vào những cái điều tiêu cực bạn tập trung vào gì ạ à? bạn luôn luôn tập trung vào những cái điểm yếu nhưng thực ra khi bạn tập trung vào điểm yếu thì bạn gì ạ à? vì bạn không tập bạn chỉ tìm ra những cái điểm điểm mà nghĩ rằng là nó không phải thì bạn sẽ thấy rằng là bạn không biết bạn ra nhưng thực tế bạn không hiểu về kiến thức bạn không hiểu về về thị trường nên uh, cuối cùng kết quả của bạn có lẽ là bạn là người rõ nhất bây giờ thị trường chạy nước rút chúng ta biết rằng là trong thị trường á, chỉ có 5 phần trăm các nhà đầu tư thành công này 5 phần trăm các nhà đầu tư thành công này 5 phần trăm vậy chúng ta biết rằng là khi mà có 5 phần trăm các nhà đầu tư thành công vậy nếu chúng ta để ý một chút thì có phải là nếu bây giờ chúng ta quan sát ở ngoài kia có phải phần lớn chúng tin rằng phần lớn anh chị em ở ngoài kia không biết họ xem video của ai không biết họ nghe video của ai nhưng Dũng tin chắc rằng là anh chị em theo dõi những video của Dũng chúng ta thấy là hạnh phúc bình an nếu anh chị em xem đủ dài ai thấy điều này comment cho Dũng số 3 đúng không ạ số 3 là số trái tim ạ nếu anh chị em thực sự xem video của Dũng và thấy hạnh phúc bình an khi mà mỗi khi Dũng chia sẻ còn nếu ai thấy là nó gì ạ cảm giác rất là đau khổ rất là gì ạ nhảm nhí comment số 4 thế thôi ạ chúng ta hãy anh chị em comment số 4 comment sự thật đi ạ anh chị em hãy comment sự thật đừng có vì à, Dũng ở trên diễn đàn này Dũng nói làm cho anh chị em cần phải theo dõi số 3 hay số 4 Ờ, không cần thiết là phải là fan của Dũng hay không là fan của Dũng nhưng Dũng muốn nói câu chuyện nó là những câu chuyện sự thật tại sao nó như vậy bởi vì Dũng luôn luôn tìm ra cái nguyên lý vận động của thị trường nguyên dân có những câu chuyện hôm Dũng hôm nói rằng là có hôm Dũng nói một cái chủ đề nào đó nhưng do anh chị em muốn cái buổi nào chúng ta thấy bình an hạnh phúc thì Dũng thay vì cái chủ đề đó Dũng nói về một chủ đề khác nhưng trước đó Dũng đã gì ạ à? đã nói một cái lời rất là xin lỗi anh chị em là gì ạ hôm nay Dũng thay đổi một cái là giao lưu thay vì phân tích thị trường đúng không ạ vì nếu chúng ta nghe rõ chúng ta xem hết thì chúng ta thấy là những cái giao lưu đó nó đều mang ý nghĩa hết thế thì uh, tại sao Dũng lại nói câu chuyện này không phải Dũng nói câu chuyện này để muốn gì ạ à? nói cái bạn này đúng hay sai tại vì thực tế nó không có đúng hay sai thực tế nó không có đúng có sai anh chị em ạ à. tất cả nó chính là cái bút này đó là cái chính cái bút này nếu mà chúng ta thấy rằng gì ạ à, chúng ta nhìn cái bút này giống như ai đó đã đọc cái cuốn năng đặng kim cương hoặc là đọc sách về năm đặng kim cương nhưng mình đã ai đã từng gì ạ à, à, hiểu rõ cái nguyên lý đạo phật về cái bút về năm đặng kim cương có thể comment cho số 1 đúng không ạ thì trong trong cái năm đặng kim cương nó nói về cái bút này thì nếu chúng ta nhìn về góc độ cái bút này mỗi con người chúng ta đều thấy rằng là có nếu anh chị em nhìn ở đây một là cái bút nhưng nếu chúng ta vứt ra ngoài đường và con chó nó cắt thì nó người ta bảo là là cái gì ạ người ta bảo là đây là trò chơi đây là cục xương nên cùng một cái sự kiện về kinh tế vĩ mô Dũng nói về kinh tế vĩ mô thì anh chị em sẽ thấy rằng là rõ ràng là rõ ràng là gì ạ rõ ràng là kinh tế vĩ mô covid đang diễn ra nhưng rõ ràng thị trường vẫn tăng nhưng một vài anh chị em Dũng có nói là cổ phiếu dầu khí Dũng nói là cổ phiếu dầu khí có tăng hay không hay là cổ phiếu dầu khí có thể tới đây thành chu kỳ mới tới đây là chu kỳ mới nhưng rõ ràng chu kỳ mới nó đến bao giờ thành chu kỳ mới đến bao giờ nó đủ điều kiện thì lúc đó nó mới hoàn thành tức cái lượng nó phải diện quy luật nhân quả hạt nhỏ nó thành cây to cái hạt nhỏ khi mà chúng ta gieo á nó thành cây to thế thì khi mà chúng ta gieo đủ nó mới thành cây to được nó giống như cổ phiếu dầu khí khi nó gieo đủ tích đủ nó mới lên được nhưng vì chúng ta nghe là nghe là cổ phiếu dầu khí tới đây nó gì ạ à? cổ phiếu dầu cổ, cổ phiếu dầu khí tới đây nó là gì ạ à? nó tăng thế thì cái vấn đề tới đây nó tăng có phải là ngày một nó tăng ngày hai tăng mà chúng ta cần phải theo dõi thêm là tới đây nó tích lũy đủ hay không tới đây nó tích lũy thêm hay không tới đây nó tích lũy được nhiều hay không nó mới tăng nhưng vì chúng ta theo dõi chúng ta cắt chúng ta cắt anh chị em ạ vì anh chị em cắt cái cái việc mà chúng ta theo dõi hết cái cắt là chúng ta không nắm rõ được cái bản chất của cổ phiếu nên chúng ta gì ạ à? chúng ta bóp méo chúng ta bóp méo cái sự thật đó khi anh chị em bóp méo sự thật đó nên dẫn đến là chúng ta sẽ gì ạ à? nó bị sai và bây giờ nếu chúng ta làm cái điều gì sai chúng ta gieo đó là gieo điều ác đúng không chúng ta gieo đấy là gieo điều ác mà khi chúng ta gieo điều ác theo một quy luật nhân quả theo quy luật nhân quả thì chúng ta là những người hứng chịu bởi vì quy luật nhân quả họ có nói rằng là cái hạt quả táo thì đến từ hạt táo anh chị em ạ quả táo thì nó đến từ hạt táo nó không thể đến từ hạt na nó không đến hạt thị nó không phải đến hạt đỗ được nó phải đến từ hạt táo từ một cái hạt nhỏ nó thành một cái to bao giờ một cái một cái cây sồi á nó to như này to lớn như này nó phải đến từ hạt sồi đầu tiên ạ nó không thể đến gì ạ à, nô kép nhỏ đầu tiên khi chúng ta gieo nước không khí đúng không ạ nước không khí chất dinh dưỡng dần dần nó mới trở thành cây to được không gieo thì không bao giờ gặp nên nếu chúng ta không có kiến thức chúng ta sẽ không bao giờ có lợi nhuận được không có kiến thức thì không bao giờ có kết quả thành công được không có kiến thức thì chúng ta dĩ gì ạ vẫn tiếp tục có những cái gì ạ câu nói mang tính chất là thực tế chúng ta không hiểu nghe phải hiểu nên có rất nhiều anh chị em đầu tư 3 năm 5 năm nhưng thực ra kiến thức nó chỉ một hai tháng nữa. anh em có thấy không ạ có rất nhiều nhà đầu tư nghe phải rất uyên bác về đầu tư cổ phiếu nhưng đầu tư năm nào cũng thua lỗ năm nào cũng thất bại lúc thị trường lên thì lãi những lúc trường đi xuống thì lỗ có phải thế không ạ lúc thị trường đi lên thì lãi lúc thị trường đi xuống thì lỗ và câu chuyện này nó vẫn lặp đi lặp lại vậy bao nhiêu anh chị em đã thấy điều này có thể comment cho dũng số 6 được không ạ tức là khi thị trường đi lên chúng ta đều lãi hết nhưng khi thị trường đi xuống chúng ta lại tiếp tục trở về trở về cái cũ trở về cái cũ tất cả chương trình này bao bất cứ chương trình nào Dũng cũng chia sẻ Dũng nói về cái câu chuyện chúng ta bởi vì chúng ta nhận được câu chuyện đó anh chị em phải học đến những câu chuyện đó thì khi mà Dũng đưa kiến thức vào anh chị em mới nắm được nên một ai đó người ta bảo là đây là lan man đây họ nói là lan man ạ à. lan man lan man mà bây giờ chúng ta không nhận ra cái bài học này vậy chúng ta vẫn đang làm những cái công việc chúng ta đang làm vì chúng ta đang làm những công việc chúng ta đang làm nên kết quả chúng ta đang có kết quả chúng ta đang có các bạn không ạ chúng ta đang làm những cái công việc đang làm chúng ta đang có kết quả chúng ta có à, tại sao bạn ạ phân tích kinh tế vĩ mô thì vấn đề kinh tế vĩ mô có phải anh chị em này là khi mà thị trường khủng hoảng kinh tế vĩ mô xấu có bao anh chị em thấy là thị trường khủng hoảng kinh tế vĩ mô xấu nhưng chúng ta vẫn thấy rằng một vài dòng cổ phiếu tăng mạnh nếu chúng ta biết rằng là cổ phiếu nó tăng mạnh nó có phải là có những cổ phiếu thì nó đi ngược kinh tế vĩ mô có phải do covid nó diễn ra nên các cổ phiếu công nghệ nó lại tăng mạnh không ạ vậy nếu chúng ta dựa vào kinh tế vĩ mô mà chúng ta bảo là kênh công nghệ nó đi xuống công nghệ đi xuống thì điều gì diễn ra chúng ta nhịn đói à nhịn đói à đúng không còn nếu ai đó bảo là ngành dầu khí đang trong chu kỳ tăng có phải chúng ta đang thấy dòng dầu khí dầu khí đang tăng rất mạnh nhưng nếu chúng ta mua cổ phiếu dầu khí chúng ta bị thua lỗ thì đó chúng ta lại à, phân tích kinh tế vĩ mô hay là phân tích xu hướng dầu khí đang đi ngược với chúng ta các bạn có ai mua dòng cổ phiếu dầu khí bởi vì giá dầu khí đang tăng nên cuối cùng bị thua lỗ có để comment cho Dũng số 8 đúng không ạ tức là mua cổ phiếu dầu khí chúng ta mua một cổ phiếu dầu khí sau đó gì ạ cổ phiếu dầu khí không tăng sau đó nó giảm xong chúng ta bảo là nó đang gì ạ thị trường nó trái khó chơi quá khó chơi quá bởi vì chúng ta đang kỳ vọng cổ phiếu dầu khí đầu tiên chúng ta nghĩ là cổ phiếu thép tăng sau đó chúng ta nghĩ cổ phiếu gì ạ thép tăng sau đó nghĩ cổ phiếu gì ạ ngân hàng tăng sau đó chúng ta nghĩ cổ phiếu gì ạ sau ngân hàng thì chúng ta nghĩ là cổ phiếu chứng khoán tăng chứng khoán tăng chúng ta nghĩ cổ phiếu dầu khí tăng nhưng khi chúng ta mua vào mua trước dẫn đến bị thua lỗ thua lỗ sau khi mà Dũng phân tích cái cổ phiếu dầu khí thì Dũng có nói anh chị à nó cần phải dũng một lần nữa bởi vì nó tích lũy chưa đủ ai thấy cái comment đã thấy cái phân tích cổ phiếu của Dũng Dũng nói cổ phiếu dầu khí có thể trong nhịp tới nhưng trong nhịp tới là trong bao giờ Dũng đã nói bao giờ đâu ạ Dũng nói rằng thị trường cổ phiếu dầu khí nó còn giảm cơ mà nên nếu chúng ta chỉ nghe một cái đoạn giống như hôm nay thị trường tạo đáy vậy có tạo đáy hay không có tạo đáy hay không tí chúng ta mới xem mới biết được còn bây giờ chúng ta thấy ở phần lớn đang hoảng loạn hốt hoảng vậy nó tạo đáy hay không tại vì các cổ phiếu nó phân lớp mà nó phân lớp phân lớp phân lớp phân lớp đúng không thế thì chúng ta đã học một chiến lược đó là gì ạ mua cổ phiếu nó phải mua đúng điểm mua đúng điểm cái gì nữa rồi một cái cây nó muốn mọc nó phải có gì ạ đủ nước đủ nắng đủ chất dinh dưỡng nó mới lên được chúng ta cứ mua trước chúng ta làm trước một cái tàu một cái tàu nó đến ga mà chúng ta gì ạ chưa đến mà chúng ta cứ ra ga chúng ta đợi mất thời gian đúng không ạ nó chưa đến chúng ta không xem thời gian là mới giờ nó đến biết đâu hôm nay nó có mưa có bão nó không đến được thì sao mà chúng ta vẫn ra ra tàu để cho nó ngóng tàu cho nó đợi và trên thị trường nhiều anh chị em cứ thấy rằng là một ai đó mách nước cổ phiếu là chúng ta mua mách nước chúng ta mua thế thì chúng ta thấy rằng cái việc mà Dũng nói thị trường bây giờ anh chị em cũng thể vào xem là nếu chúng ta gì ạ à, những anh chị em nào có thể xem là cổ phiếu thép ngành thép là cổ phiếu Dũng đã nói đầu tiên trong cái nhịp vừa qua và trong đó Dũng nói cổ phiếu Hòa Phát đúng không ạ ai thấy điều đó Dũng nói cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu mà chúng ta cần phải mua cần phải tham gia và Hòa Phát là lúc mà Dũng cũng nói là cần phải bán ra Dũng nói điểm mua Dũng nói điểm bán thoát ra phân tích rất là chi tiết phân tích rất là kỹ có ai thấy điều đó không ạ vì cái cổ phiếu cái nhóm cổ phiếu đó Dũng là người có trách nhiệm đưa ra cái thời điểm mua vào Dũng phân tích rất kỹ thì cái việc mà Dũng bán yêu cầu phải bán ra đúng thời điểm bán ra còn nếu trong thời mà Dũng không bán, bà anh chị em là bán ra anh chị em không bán anh chị em bị lỗ thì cái nhân đó là nhân chúng ta tạo ra đúng không cái trải nghiệm đó là chúng ta tạo ra hay là một cổ phiếu khi mà Dũng mua nếu mà anh chị em mua nhưng cái mà Dũng luôn nói là phải cắt lót 4% đúng không ạ Dũng nói phải cắt lót 4% hoặc là Dũng nói là nó phải đạt khối lượng khối lượng là bao nhiêu Dũng có video về khối lượng rồi đã có video về khối lượng về giá bao nhiêu phần trăm rồi phải cắt lót 4 phần trăm Dũng có giải thích tại sao phải 4 phần trăm rồi và tại sao phải cắt lót 8 phần trăm rồi nhưng chúng ta không bán cuối cùng chúng ta bị lỗ chúng ta lại tập trung cho gì ạ tập trung cho là lý do nợ gì con kia khi thị trường đi ngang anh em thấy thị trường đi ngang đi ngang ở giai đoạn trước đó thị trường bắt đầu đi ngang ở giai đoạn này có một giai đoạn Dũng nhớ là thị trường đi ngang anh chị em thấy bao nhiêu cổ phiếu Dũng đã đưa ra ở đây chúng ta đều có lợi nhuận rất là cao thế thì khi mà mỗi một chu kỳ như này chúng ta đã đều có một sóng mỗi chu kỳ này nó lại có một sóng to mỗi chu kỳ này nó có một sóng to và mỗi chu kỳ này liệu nó có một sóng to hay không liệu nó có sóng to hay không thế thì nếu chúng ta mua sai điểm thì không phải là cắt 4 phần trăm đâu anh chị em ạ mà cắt lót đến 10 phần trăm thậm chí là cắt lót 20 phần trăm mua sai điểm có thể cắt lót đến hai ba mươi phần trăm mỗi một cái sóng như này anh chị em đấy là anh chị em thấy mất mát nhiều không ạ anh chị em có để ý một chút ạ mỗi cái đợt điều chỉnh này mỗi cái đợt điều chỉnh này anh chị em mất mát nhiều không chúng ta về chúng ta xem này mỗi một lần điều chỉnh này có bao nhiêu anh chị em sao lại quay trở về cái máng cũ ở dạng này sao lại có lãi một chút lại quay trở lại cái máng cũ ở dạng này kể cả những giai đoạn này đều như thế nên chúng ta cứ thấy rằng là sau khi đầu tư lãi lãi một chút sau đó chúng ta lại biếu lại thị trường tức đầu tư lãi lãi một chút chúng ta lại biếu lại thị trường đầu tư lãi lãi chúng ta lại bùi biếu lại thị trường có phải thế không ạ comment cái nếu có đúng thì comment cái tức mỗi lần chúng ta lợi lợi nhuận 10 20 phần trăm rồi 30 phần trăm rồi sau đó chúng ta lại bán lại thị trường nó lấy lại hết chúng ta sau đó chúng ta lại bán ra và sau đó là ổn định tâm lý lại mua sau đó thị trường lại cho chúng ta một ít lợi nhuận lại lấy hết sau đó tổng kết lại thị trường tổng kết lại thị trường thì thị trường cổ phiếu nó lên từ bao nhiêu từ 1.100 hiện tại nó lên 1.500 rồi từ 1.100 nó lên 1.500 rồi trong đó chúng ta vẫn đang phân tích kinh tế vĩ mô đang phân tích cơ bản đang phân tích vậy cổ phiếu Vietcombank nó tốt không ạ anh nhìn thấy cổ phiếu Vietcombank tốt không ạ ai thấy là cổ phiếu Vietcombank tốt ạ comment nhé Vietcombank rất là tốt comment ngay cơ bản tốt mọi thứ đều tốt phải nghe hết các anh chị em nhé. ông ông nào mà nghe sau đó tốt cổ phiếu công banh tốt tốt tốt sau đó thì không nghe nữa hôm sau đấy bảo là Dũng nói rằng là gì ạ cổ phiếu công banh, công banh tốt mua vào hôm sau nó không lên thế là đấy nghe nửa vời ấy. nhưng chúng ta thấy là việc công banh rất là tốt nhưng có lên không nó có lên đâu cá thị trường nó nó đi, đi ngang này nó có lên được bao nhiêu nào như tới đây nó có thể hồi những cổ phiếu không tốt bằng việc công banh thì nó lại lên được mà chúng ta tính từ từ từ chúng ta tính từ đây này từ lời từ việc công banh chúng ta lấy một cái cái mỡ từ điểm mua này tra sử nữa này, này. thì một cổ phiếu nó đi từ 40 lên 60 bao nhiêu phần trăm ạ từ 40 lên 60 phần trăm bao nhiêu phần trăm ạ lên từ 40 lên 60 ba phần trăm trong khi đó cổ phiếu kia chúng ta vẫn bảo là tốt đấy các bạn phân tích theo kiểu như vậy đấy ạ nên khi mà chúng ta gọi là phân tích kiểu dạng như này đưa ra rất là chi tiết đưa ra rất là phán xét rất là chuẩn thế anh em thấy Dũng có bao phím hàng không ạ có bao phím hàng không hay trước khi Dũng phân tích một cổ phiếu Dũng đều phải phân tích rất là kỹ đúng không đều phải phân tích rất là kỹ trước khi mà Dũng mới đưa ra quyết định cho anh chị em mua hay không mua <clears throat> câu chuyện này nó Dũng nói nói để anh chị em biết là nếu chúng ta có thể đây, đây là một bạn có hiểu biết về chứng khoán một bạn rất hiểu biết về chứng khoán nhưng bạn hiểu biết ở mức độ nào khi chúng ta gì ạ vì chúng ta hiểu biết là đặc biệt là tính C nên chúng ta thấy một ai đó mà bây giờ Dũng nói là bao nhiêu em có lợi nhuận 50 100 phần trăm và chúng ta thấy là rõ ràng đợt vừa rồi đa phần mọi người đã bị thua lỗ hết thì họ đang nói rằng là đang là khoác lác chém gió để bán khóa học đúng không ạ có phải thế không ạ tức là đang gì ạ bây giờ nói một cách chân thành ạ nếu mà Dũng đã giúp tài chính khóa học của Dũng mà giúp cho chúng ta thay đổi tự do tài chính giúp chúng ta thay đổi về cách đầu tư chứng khoán giúp cho người Việt Nam chúng ta gì ạ giàu có thành công không bị nước ngoài không bị nước ngoài chảy máu nước ngoài có điều có, có, có tốt không ạ anh chị em có thấy điều đó có tốt không ạ nhưng nếu anh chị em chứng minh những cái việc là từ đầu năm bây giờ chúng ta mua những cổ phiếu và Dũng đưa ra nó bị lỗ chúng ta tính trong cái tỷ lệ lợi lỗ lỗ lợi nhuận lỗ mới là cái tỷ lệ lợi nhuận được xem là bao nhiêu phần trăm giúp kiếm cho gì ạ à? giúp cho những người mà anh chị em động đồng của Dũng những anh chị em gì ạ à? tham gia học Dũng tính là không phải dưới một nghìn tỷ đâu ạ bình thường một nghìn tỷ đó sẽ bị chảy máu ra nước ngoài nó không dưới một nghìn tỷ Dũng tin chắc như vậy thế nếu mà nó không dưới một nghìn tỷ mà Dũng gì ạ anh chị em trả cho Dũng một chút công lao nó có đáng không ạ đúng không nó có đáng không nên ở đây chúng ta thấy là thông thường khi mà chúng ta đi học những cái khóa chương trình chúng ta do chúng ta học cũng rất nhiều khóa khác nhau các chương trình khác nhau chúng ta bị thua lỗ chúng ta không kiếm được tiền dần dần dần chúng ta cảm giác bế tắc và khi chúng ta bế tắc thì điều gì diễn ra bế tắc điều gì diễn ra chúng ta sẽ thấy là mọi người đang làm ngoài kia phần lớn cũng giống như chúng ta đang nghĩ anh chị em phải biết là phần lớn tất cả anh chị em ngồi xem ở đây đều là những người theo dõi video của Dũng rất là dài rất là lâu nên khi mà nói cái điều này chúng ta thấy cả một cái cộng đồng rất lớn này mình nói khoác nói lác chém gió làm sao chém gió được đúng không làm sao có thể chém gió được cộng đồng lớn như này toàn những con người tuyệt vời như này toàn những người có kiến thức có tri thức có gì ạ à? có hiểu biết làm sao có thể lùa họ vào để học những khóa học của Dũng làm sao có thể bảo họ ngồi xem ở đây những cái livestream của Dũng có những livestream lên đến 2.500 2.600 người tại sao họ lại vào họ xem nếu mà nó tào lao thì chúng ta có vào xem hay không đúng không thì rõ ràng là câu chuyện đây để chúng ta gì ạ tại sao Dũng lại hay nói những câu chuyện này có thể nghe về một chút tào lao một chút nhưng để cho chúng ta hiểu rõ hơn về Dũng khi anh chị em hiểu rõ hơn về Dũng thì anh chị em mới theo anh chị em mới làm anh chị em mới thực hành đúng còn nếu không hiểu rõ thì làm sao có phải bao nhiêu lần cổ phiếu mà Dũng chia sẻ chúng ta không mua không ạ hôm trước Dũng có chia sẻ cổ phiếu PNG ạ vậy bao nhiêu chị em đã mua cổ phiếu PNG Dũng không biết nó đúng hay sai nhá chưa biết đúng hay sai đây PNG ạ chưa biết đúng hay sai nha đây là Dũng phân tích là hôm sau nó chạy anh chị em mua trong khi đó thị trường rơi rất là mạnh hôm trước nhưng hôm sau Dũng bảo là cổ phiếu PNG người ta mua đi Dũng phân tích rất là kỹ rất là kỹ trong khi đó chúng ta mất bao nhiêu tiền bởi vì những anh chị em học Dũng thì anh chị em hiểu và anh chị em làm theo còn phần lớn mọi người theo dõi là mọi người không làm bởi vì chúng ta có hiểu đâu mà làm nên gọi là phím hàng cho chúng ta và giết chúng ta chứ không phải là giúp chúng ta đâu anh chị em nhá nghe phím hàng là giết chúng ta những anh chị em thất bại thất bại đầu tư theo kiểu như là lô đề hay chúng là những con bạc đó là chỉ thích phím hàng thôi những em thất bại dũng phải nói nhấn mạnh một thất bại theo kiểu lô đề hay là cơ bạc là những anh chị em chỉ thích phím hàng còn khi mà dũng đã phân tích một cái cổ phiếu nào Dũng đều phân tích kỹ chi tiết nhưng chúng ta cũng chưa chắc đã tin bởi hôm trước thị trường giảm mạnh đúng không có phải hôm trước anh chị em thấy là thị trường giảm mạnh mất phương hướng đúng không ạ ai thấy là hôm trước thị trường giảm rất mạnh mất phương hướng mất phương hướng rồi nhưng dũng lại gì ạ phân tích cổ phiếu gì ạ à? png là cổ phiếu mạnh để chúng ta quan tâm ạ ai thấy điều đó không ạ trong khi đó ở các group khác group khác thì đang nói gì ạ à? đang khóc lóc đang kêu ca đang gì ạ à? đang nói chung chung không nói một cái gì cả thế bây giờ chúng ta gì ạ à? nếu mà dũng muốn nói không thẳng vào vấn đề chúng ta chúng ta có hành động được không chúng ta có làm được không dũng nói chung chung là đơn giản lắm á, đơn giản vô cùng luôn không phải áp lực không phải bị làm sao cả. không bị áp lực gì cả nói một cách chung chung đúng không không thể làm được gì cả nên chúng ta thấy rằng là chúng ta theo dõi một cái kênh như này tuyệt vời như này nhưng nhiều anh chị em thì không biết nó tuyệt vời nên nếu anh chị em thấy nó là những cái gì mà Dũng nói những chia sẻ là sự thật thì ai chúng ta hãy nói sự thật Dũng chỉ cần nói sự thật thôi ạ tất cả thị trường lúc nó giảm 19 tháng 5 đầu tháng 5 tất cả các chuyên gia thì chả biết là mọi người đang ở đâu trong khi đó Dũng hướng dẫn mọi người mua Techcombank ở cái lúc mà thị trường gì ạ à, xấu nhất ông nào cũng thoát ra hết rồi ông nào bị thua lỗ rồi đúng không nhà mình có nhớ cái câu chuyện này không ạ đây câu chuyện này còn một cổ phiếu mà mọi người để ý xem là chúng ta đều thấy là nên khi mà không xem không hiểu lỗ là đúng ạ có bao nhiêu chị em mua ở đây ạ có anh chị em đã mua ở đây không ạ kể cả chúng ta mua ở đây đều lãi hết có mua ở đây có lãi không Dũng có hướng dẫn mua ở đây một điểm mua ở đây một điểm vậy chúng ta có lỗ được không tại sao chúng ta lại bị lỗ những cái cổ phiếu Dũng Public anh chị em ở Public đây à? đây mua điểm này Public thế thì để để chúng ta thấy là vì chúng ta một là chúng ta mới xem hai là chúng ta chưa biết về Dũng là ai nên tất cả những chương trình này những chương trình livestream của sáng của Dũng nó luôn luôn phải cho cái chúng ta hiểu rõ về đồng cảm hiểu rõ về kiến thức trước khi mà Dũng nói cổ phiếu nên thường những cổ phiếu đó nó xuất hiện từ bao giờ nó xuất hiện từ lúc nào anh thấy thấy trường cổ phiếu nó xuất hiện lúc nào thường những cổ phiếu dũng phân tích nó xuất hiện từ lúc nào đúng không chúng ta cần phải xem một số anh chị em có hỏi cổ phiếu còn chạy lên nữa hay không hay là cổ phiếu gì ạ nếu anh chị em mà học dũng á, thì sẽ biết chúng ta sẽ biết rằng là cái cái cổ phiếu mà Dũng đã đưa ra đã mua rồi nhiều lúc là mua quá lớn rồi thì không thể phân tích ở trên thị trường này nữa nhưng nếu anh chị em học viên đều biết hết ạ thì mình có hai định hiểu đó không ạ nên nếu chính vậy chúng ta sẽ tốt nhất là không còn lúc nào mà Dũng chia sẻ là Dũng phải phân tích kỹ đúng không phân tích kỹ <coughs> với chúng ta thế bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái dòng dầu khí dòng dầu khí ấy. bây giờ chúng ta đang là thị trường đang bây giờ chúng ta đang comment cái ạ người ông vừa rồi nói là thị trường đang đạt đỉnh giảm tiếp ạ một số thì bảo thị trường bắt đáy một số thì bảo chung chung vậy chúng ta biết tin vào ai ạ vậy biết tin vào ai ạ chúng ta là nhà đầu tư không có kiến thức sau đó chúng ta lại nghe những thông tin mà chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta biết tin vào ai giúp cho chúng ta một vài cái biểu đồ anh chị em thấy là về cơ bản vn 30 anh chị em thấy vn 30 ở ờ, VN30 ở đây rõ ràng là gì ạ nó lên đây những tín hiệu này là những tín hiệu phân phối nhịp giảm như này tức là lên một quá trình giảm nhịp giảm thứ hai tuy là khối lượng nó giảm hơn so với nhịp giảm thứ nhất giảm thứ nhất này mạnh thứ hai những cái biên độ của lần thứ nhất và biên độ lần thứ hai thì biên độ lần thứ hai giảm ít hơn biên độ thứ nhất chứng tỏ cái tuy rằng khối lượng lớn đúng không tuy rằng khối lượng lớn tuy rằng khối lượng lớn nhưng rõ ràng là cái biên độ giảm ít hơn chứng tỏ áp lực bán ra ít hơn đúng không đấy là cái chúng ta thứ nhất là trước khi mà nói về hệ thống này thì để cho anh chị em là trong hệ thống đầu tư của Dũng phương pháp của Dũng đặc biệt kể cả các nhân viên của Dũng chỉ có duy nhất là Dũng được quyền phép là đưa ra phân tích về thị trường thôi ạ anh em nhớ nhá nên tất cả những ai đó ở ngoài kia có nhận là học viên của Dũng hay là có nhận là gì ạ à? nhân viên của Dũng để phân tích cái này không đúng thấy chưa nên nếu chúng ta có nghe ai đó phân tích các thứ thì cái điều này Dũng công bố trước là trong cái phân tích thị trường của DVD ấy, thì duy nhất là Dũng đưa ra tất cả những phân tích tất cả những khuyến nghị tất cả những cái bài học đấy là cái và hiện tại chương trình của Dũng không thu phí bất cứ một cái phí nào trong danh mục khuyến cáo danh mục đặc biệt là những cái danh mục nên anh chị em nào mà bị ai đó thu phí không có nha đấy để anh chị em nắm rõ được thay vì có thể có những cái khác nó làm ảnh hưởng đến gì ạ cái danh tiếng của Dũng xin cảm ơn thế chúng ta lại tiếp tục ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà thị trường có những đợt mạnh này chúng ta biết ở phía trên này nó đã cũng có một cái áp lực lớn lớn rất là lớn ở đây à. chứ khi lắp lớn lớn chúng ta gọi là vùng hỗ trợ hỗ trợ và cái việc mà giảm với khối lượng lớn nhưng biên độ giảm ít thì chúng ta thấy là gì ạ cái áp lực bán đã ít dần hơn so với vùng này rồi Thế bây giờ chúng ta cần phải quan sát từng nhóm, từng ngành. Những cổ phiếu thép vẫn đang là đỉnh. Đang vùng đỉnh nha. Thép đang vùng đỉnh. Nên chúng ta sẽ không bao giờ mua những cổ phiếu này. Họ là gì ạ? Có thì nó hồi chúng nó bán. Chúng ta phải phân tích từng kỹ, từng chi tiết anh chị em nhé. Trước khi mà Dũng phân tích ở các ngành, các cổ phiếu, các nhóm cổ phiếu thì Dũng mong rằng anh chị em theo dõi hết, theo dõi kỹ. Còn trường hợp mà anh chị em nào theo dõi không kỹ không hết mà chúng ta lại bị đầu tư thua lỗ đấy là gì ạ à? đấy là cái hạt các bạn gì ạ tự gieo tức là không muốn học mà chỉ muốn có lợi nhuận muốn kiếm thật nhanh thôi ạ thì đấy là không gieo thì không gặt không gieo thì không bao giờ gặt được cả nên xem mà xem một, một cách nửa vời là, là thu lỗ là rất nguy hiểm cổ phiếu gì ạ chúng ta thấy là cổ phiếu này nó chạy nó rút khối lượng lớn thế này khi nó bung khối lượng lớn ở trong lĩnh vực này này ở giai cuối chu kỳ thì rõ ràng từ hôm nó chia đến bây giờ chúng ta thấy là đã không có lợi nhuận vậy chúng ta thấy là cổ anh chị em là thấy cổ tức của cổ phiếu này về có lợi hay không có lợi cổ tức cổ phiếu này về có lợi hay không có lợi ạ <clears throat> chúng ta có comment comment ạ chúng ta mua cổ phiếu mà có cổ tức vậy bây giờ cổ tức về có lợi hay không có lợi lợi không lợi nếu chúng ta đang đầu tư cổ phiếu này chúng ta phải nhận ra về tư duy đấy rõ ràng cổ phiếu đang giảm gãy kênh khối lượng lớn dù cho nó mua cổ tức ở đây không có lợi nên nếu chúng ta muốn cổ phiếu mà chúng ta mua ở vùng này này thì nó chạy nước rút rồi thì những cái cổ tức phần này chúng ta không không lấy những cái cổ tức ở phần này chúng ta không lấy nha bởi vì nó đã chạy nước rút rồi nên lấy ở đây là gặp rất là khó khăn hay chúng ta cũng nhìn thấy là cổ phiếu gì à? HSG hôm trước Dũng đã nói đi nói lại trên đỉnh này rồi ạ à. thế thì Dũng đã nói trên đỉnh này nó lên tí lên tí thì chúng ta gì ạ à? Dũng bảo nó đạt đỉnh rồi hôm sau nó lên thì điều gì diễn ra hôm sau nó lên điều gì diễn ra vì một số những anh chị chỉ theo dõi chỉ biết từ ngày hôm nay thôi thế nó hôm qua bảo là hay hôm kia là bảo nó đạt đỉnh rồi thế thì hôm sau nó lên thì làm sao ạ cái nhóm không biết gì đấy hay vạ mồm bởi vì chúng ta xem một xem một hôm thôi ạ vậy chúng ta phải nhìn cả một chu kỳ nhìn cả một chu kỳ chúng ta mới thấy được chứ còn nếu xem một hai hôm chúng ta không thấy được đâu ạ một hai hôm không bao giờ thấy được nên bao giờ chúng ta theo dõi và theo dõi cả chu kỳ theo dõi là theo dõi hết nếu mà chưa chưa hiểu phương pháp của Dũng thì quay xem là cả cái đợt từ đầu năm đến bây giờ xem chém gió bao nhiêu lần thế mới comment là chém gió được hay không chém gió lần đầu tiên theo dõi chẳng biết gì vào cũng comment để cho nó vui thì điều đó nó thực ra là cái việc đó nó không quan trọng và quan trọng là chúng ta tự gieo cho mình cái cây bút như thế này thay vì chúng ta học được gì ạ những bài học rất là tuyệt vời thì chúng nó không học được thì rất là khổ tâm những cái bạn như vậy rất là đáng thương đấy ạ đáng thương không phải là cũng nói thật đáng thương những người như vậy tại vì sẽ có rất nhiều bạn cũng đang đau khổ như vậy nên giúp nói cái điều này để chúng ta thấy là học một cái hệ thống đầu tư để giúp chúng ta tự do tài chính giúp chúng ta tự do tài chính bình an hạnh phúc đấy là cái mà dũng hướng đến chúng ta dù chúng ta gì ạ không cần thiết phải tham gia những trình của Dũng nhưng anh chị em đã tham gia là anh chị em cần phải nắm được nguyên lý nắm được nguyên lý thì lúc ấy chúng ta mới tham gia chúng ta cũng nhìn thấy tất cả các cổ phiếu khác nhưng tuy nhiên Dũng sẽ nói về một vài các cổ phiếu dầu khí về cổ phiếu dầu khí vậy chúng ta nghĩ là cổ phiếu dầu khí có giảm sâu được đúng không ạ bây giờ từ cái vùng này Dũng thấy anh chị em thấy rằng là khi mà Dũng phân tích ở trên cái vùng này anh chị em nhớ là Dũng nói gì không ạ đó là cái gì ạ Dũng nó là cổ phiếu này Dũng đã nếu hướng dẫn phương pháp của Dũng là mua ở đây đúng không và đạt khoảng 20 phần trăm bán ra thì mình có ai đã hiểu không ạ khi mà Dũng gọi là mua sớm là mua ở đây và đạt 20 phần trăm bán ra tức là khoảng 22 lên đến 32 rồi còn khi nó lên đến đây Dũng có nói là nếu nó rũ bỏ hoặc nó siết chặt thì mới mua còn bây giờ nếu mà ở vùng này Dũng là phân phối rồi nó phải rũ bỏ tiếp vậy nếu chúng ta vẫn giữ thì điều gì diễn ra nên ở vùng này Dũng đã yêu cầu bán ra phân phối rồi và chúng ta giữ ở đây giữ ở vùng này và chúng ta hỏi Dũng là có mua hay bán được hay không thì làm sao mà Dũng có thể trả lời được đúng không ạ có phải thế không ạ có trả lời được không ạ Dũng đã nói phần trên này này là nó lỏng rồi phải bán rồi thế nên bây giờ đến vùng này làm sao khuyến nghị được nhưng đến hôm nay Dũng bảo là à, bán đi thì bây giờ anh chị em nghĩ nghĩ điều gì ạ nếu hôm nay Dũng bảo anh chị em bán đi thì nghĩ thì điều gì ạ lại lại nghĩ điều gì Dũng bảo bây nó đặt đỉnh rồi thế mà vừa rồi anh chị em thấy Dũng lại đưa ra một cái gì ạ giữa một cái là thị trường tạo đáy nghe vẻ chúng ta thấy là là nó bị lẫn lộn đâu ạ anh chị em thấy lẫn lộn không ạ lúc mà là một số cổ phiếu tạo đỉnh có phải lúc đang nói thép tạo đỉnh chứng khoán tạo đỉnh và một vài cổ phiếu gì ạ à? ngân hàng đang tạo đỉnh nhưng bây giờ nếu mà bây giờ cổ phiếu lại nói từ một cái là tạo đáy anh em thấy mâu thuẫn không ạ anh em thấy mâu thuẫn không ạ anh em thấy cái sự mâu thuẫn nếu chúng ta không nắm được cái thông điệp mà Dũng chia sẻ không hiểu rõ được không theo dõi hết được thì nó gì ạ nó mâu thuẫn và dẫn đến là Dũng trở thành người người nói dối người gì ạ? suốt ngày nói về, về trung thực về chính trực trở thành người nói dối và những cái điều này Dũng lại phải giải thích đi giải thích lại để nó tránh anh em biết vì sao ạ nó tránh tạo ra cái hiệu ứng tâm lý nó tránh tạo ra cái khủng hoảng về truyền thông nên anh chị em hiểu đơn giản là để tránh khủng hoảng về truyền thông bởi vì có rất nhiều kẻ lợi dụng cái cơ hội này Dũng phải nói là kẻ rất nhiều kẻ lợi dụng cơ hội này để họ lấy này để họ xây dựng thương hiệu cho mình nên họ gì ạ à, đi tìm những người mà gì ạ à, đang được ai đó nhiều người follow họ tìm những người đó để gì ạ à, tìm ra cái điểm yếu của họ nếu trong trường hợp họ nói sai nói hớ để họ truyền thông cho chính họ trong đầu tư thì Dũng tin chắc là cái việc mà Dũng sai rất là nhiều không phải không ạ anh chị em ạ rất là sai rất là nhiều Dũng tin chắc là như vậy tại vì phải sai thì chúng ta mới có trải nghiệm phải sai chúng ta mới thành công được không sai thì không thể thành công được đấy là điều chắc chắn nhưng Dũng tin chắc rằng là số lượng mà học viên hoặc là anh chị em tham gia những chương trình của Dũng á, để thành công đến bây giờ nó phải số 1 Việt Nam không có số 2 đâu nó số 1 đúng không số 1 luôn ạ à. tại vì Dũng tin chắc là những cái học viên những anh chị em theo dõi Dũng thì giờ này phút này họ vẫn đạt đến một lợi nhuận rất đỉnh cao đơn giản thế thôi nhưng một số người ngoài kia họ không có lợi nhuận họ bị mất tiền rồi rồi họ đau khổ chính vì họ đau khổ nên họ gì ạ tìm mọi cách để tại vì lúc nói một câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là tại sao lại như vậy anh em muốn biết câu chuyện này tại sao như vậy không Lúc nói có mách có... nói về tâm lý đấy có khi nào chúng ta buồn chúng ta đau khổ mô ta gì ạ buồn đau khổ chúng ta đến cái gì ạ một rượu ai thấy là khi chúng ta buồn đau khổ chúng ta đến rượu để chúng ta giải quyết không ạ thứ hai là đến ma túy giải quyết không ạ thứ ba là đến gì ạ đến một ai đó tâm sự bạn bè để giải quyết không ạ thứ tư là chúng ta đập phá một cái gì để giải quyết không ạ thứ năm là gì ạ chúng ta tìm được ai đó để nói xấu đúng không ạ thứ sáu là gì ạ bởi vì khi người ta đau khổ người ta không có cách nào giải quyết cả người ta sẽ đi tìm cái khác để giải quyết đấy đấy là tâm lý anh chị ạ Dũng nói đấy không phải là gì ạ để cho chúng ta biết rằng là điều đó là điều sự thật đấy điều đó là sự thật đây không không không sân si nhá anh chị em nhá không phải sân si à chỉ trích bất cứ ai cả Dũng muốn một cái kênh này nó toàn là gì ạ toàn là viên kim cương nó toàn là những người yêu thương tại vì hệ thống anh chị em nào đã gì ạ đặc biệt là anh chị em học viên ở K56 K56 là cái ca mà anh chị em đã đang áp dụng một chiến lược đầu tư áp dụng áp dụng triết lý đạo Phật về kinh doanh về đầu tư cổ phiếu đây là một cái hệ thống giúp cho chúng ta hiểu rõ về bên trong nhận thức của chúng ta chúng ta nhìn một cái là chúng ta biết ngay nhìn một cái là chúng ta biết ai nói dối ai nói thật ai nói gì nhìn ra cái hạt giống của chúng ta như thế nào nên cái hệ thống này là hệ thống tiêu tích cực nhưng nếu để cho hệ thống này tích cực mà chúng ta không gì ạ hệ thống của chúng ta nó tích cực mà thỉnh thoảng có những cái viên sạn nó vào thì chúng ta phải cho chúng, mọi người nhận ra cái cái viên sạn đó nó là như thế nào chúng ta phải nhận ra được viên sạn đó để chúng ta không bị ai đó khi mà chúng ta tham gia vào chúng ta bị ảnh hưởng đúng không chúng bị ảnh hưởng về những viên sạn đó những viên sạn đó nó sẽ ảnh hưởng cái tâm lý tâm thức chúng ta sau đó chúng ta bị ảnh hưởng chúng ta mang viên sạn đấy về gia đình chúng ta này nó mang về gia đình chúng ta thì điều đó nó gì diễn ra nên dũng không không biết là anh chị em nghĩ là nhưng nếu nói về đầu tư chứng khoán cơ bản như anh chị em học viên của dũng đông cũng là đông nhất luôn online là đông nhất bây giờ nếu dũng không biết là anh chị em không biết là anh chị em có gì ạ à, không biết bị Dũng lừa hay không mà sao lại tham gia đông thế có biết bị ai có bị lừa không ạ có ai bị lừa không ạ tại sao số lượng lừa bị nhiều như thế ạ chúng ta bỏ rất nhiều tiền ra phải bị lừa nhiều như thế chúng ta thấy là có được cười không ạ toàn những người thông minh thông thái toàn những người giỏi người ta có bao nhiêu tiền người ta bị lừa chúng ta phải nghĩ cái câu chuyện đó để chúng ta biết rằng là người ta có bao nhiêu tiền người ta lại đi bỏ tiền ra đi học mà để bị lừa thì thực sự chúng ta phải đổi suy nghĩ lại Đấy. và cái thứ hai anh chị em biết là khi một cái cây bút này này chúng ta gieo những cái hạt mầm chúng ta là những hạt xấu thì lúc nào chúng ta nói có phải khi mà chúng ta ăn cắp ăn trộm thì chúng ta nhìn ngay là đây là một thằng ăn cắp ăn trộm không ạ chúng ta sẽ có những cái gì ạ cái cái hạt giống chúng ta ở trong này luôn ạ chúng ta nhìn nhìn ai xấu chúng ta nhìn ra cái hạt này luôn ạ bởi vì mọi thứ nó đến từ trong tâm thức chúng ta mọi thứ nó đến từ đầu chúng ta chứ không phải đến từ nơi khác ạ mọi thứ nó đến từ chúng ta hạt quy luật nhân quả thì mọi thứ gì ạ gieo nhân nào gặt quả đó còn tuy luật tâm thức là gì ạ mọi thứ nó đến chúng ta mọi thứ đến chúng ta nên nếu chúng ta gì ạ đang ở một trạng thái đau khổ nào đó thì để giải quyết được cái điều này giải quyết được này anh em muốn muốn biết giải quyết được vấn đề này không ạ hãy tìm một ai đó thành công hãy follow họ hãy gì ạ thực sự họ thành công á hãy follow họ và gì ạ nếu chúng ta follow những người thành công chúng ta gì ạ vinh danh những người thành công thì tâm thức chúng ta sẽ trở thành những người thành công và tự nhiên chúng ta thành công hay ở chỗ đó nếu chúng ta thấy một ai đó thành công chúng ta gì ạ thấy ngưỡng mộ họ thì chúng ta học họ nếu chúng ta gì ạ à? dìm họ xuống chúng ta sẽ tự giống như họ nên Dũng thấy là ai người thành công Dũng vui vô cùng Việt Nam mà kiếm được nhiều tiền Dũng vui vô cùng những ai giàu Dũng thực sự là khấm khích nên anh em thấy rằng điều này chúng ta phải nhìn nhìn ai thành công những người bạn thành công thay vì đố kỵ chúng ta phải chúc mừng họ phải vui với họ tự nhiên chúng ta có hạt giống thành công đấy là những điều anh chị em biết trong những chương trình này Dũng thấy rằng anh chị em thấy là Dũng đang phân tích cả chứng khoán cổ phiếu sau lại lại miên man một vài thứ nhưng Dũng tin chắc rằng là những câu chuyện kể như này để chúng ta học luôn ở trong những bài học này một là follow hai là gì ạ chúng ta làm gì ạ viết viết tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta ra hãy viết nó ra viết nó ra để chúng ta nhận ra nó viết nó ra để chúng ta nhận ra nó viết hết ra đó là cách Dũng nếu chúng ta vẫn gì ạ à, theo dõi kênh của Dũng mà thấy vẫn đang bị tiêu cực thì viết nó ra hãy viết nó ra viết nó ra đúng không hãy viết nó ra đó là cốt lõi cốt lõi của mọi thứ đó này đã một số bạn đang nói này đây là cái cốt lõi tuệ đức nghị lực nhưng với Dũng thì Dũng sử dụng nó hơi khác một chút là tâm trí lực tâm nó là tâm linh tâm linh này, này tâm linh bình an yêu thương hạnh phúc biết ơn đó là tâm linh trí là gì trí tuệ chúng ta phải có cái tư duy đúng kiến thức đúng kiến thức đúng tư duy đúng phải có kiến thức đúng quy trình hệ thống quy trình niềm tin ạ và lực tâm trí lực đó là chúng ta cần phải đưa ra đưa ra quyết định làm làm mọi thứ mà chúng ta gì ạ không làm làm gì mà có ăn không viện nghiên cứu làm gì à chỉ nghe phím hàng làm gì có kết quả đúng không không có kết quả được nên gọi là tâm thân trí hay là tâm trí lực đơn giản thế thôi ạ thế thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại câu chuyện đó là gì ạ à? nếu mà dũng đang nói ở đây bảo là anh em thị trường đạt đỉnh có phải những cái cổ phiếu kia dũng đang nói đỉnh và những cổ phiếu này vậy bảo là chúng ta bán ra thì điều gì diễn ra hoặc là cái cổ phiếu này vì đạt đỉnh thì chắc lại bảo là không mua thì điều gì diễn ra điều gì sẽ diễn ra cổ phiếu nó đang vượt qua vượt qua gì ạ và chúng ta đang thấy kịch bản đã diễn ra đấy ạ nhìn thấy chưa anh chị em có nhìn ra không khi nó bị gãy này lên bao nhiêu gãy này thì vùng này đúng không vùng này nó là có thể một cái xu hồi nên chúng ta có thể sẽ có những đợt hồi đây nhưng trước khi vào phân hồi chúng ta phải có cái phiên này trước anh chị em hiểu nó phải có một phiên đỗ cùng trước sau đó test cùng chúng ta sẽ mua phiên này thì mình có hiểu chưa ạ Dũng bật mí cho chúng ta được một bài học này anh chị em đã nắm được chưa tức là sau khi giảm này bao giờ nó phải có một cái phiên rũ hết sau đó sau phiên rũ này chúng ta cần phải có những phiên test cung test cầu trước khi xác nhận thì chúng ta mua phiên này mua ở đây vậy đến vùng này chúng ta đã biết là đáy chưa không thể đến vùng này chúng ta bảo cắt lót chưa không thể đến vùng này chúng ta chả biết gì cả nên việc mà phân tích cổ phiếu nó khó vô cùng nếu chúng ta cứ phân tích hàng ngày nhưng dũng sẽ đợi đợi đợi đến khi nào nó xuất hiện những cái điều mà dũng thấy dũng sẽ mua đúng không và sẽ có những cổ phiếu khác nữa đúng không có những cổ phiếu khác nữa những cổ phiếu mạnh mẽ có thể nó sẽ tăng mạnh hơn những cổ phiếu dẫn đầu nó phải tăng mạnh hơn trong tuần sau thế tại sao lại cứ phải là gì ạ à? tại vì dũng đang phân tích cho những cái nhóm cổ phiếu của dũng dũng không phân tích cho đại diện cho tất cả mọi thứ nên 95 chúng ta đang bị thua lỗ ở đây nhưng tại sao Dũng lại là những người mà chỉ có 5% học viên của Dũng thành công 5% học viên của Dũng có kết quả bởi vì họ đang giữ những cổ phiếu tốt nhất họ đang nắm giữ một tỷ lệ tốt nhất đúng không đây là sai nhá anh chị em nhá thứ hai phải mua này đấy là bị sai nhá đấy. nghe không đúng là sai và sai nó lại là bị nghe phím hàng đấy ạ đúng không kiến thức tôi chưa đủ chúng ta thấy là nó là như vậy đấy nên tình thoảng anh chị em đấy Dũng đã chỉ cho chúng ta rất là kỹ phân tích thị trường vẫn là rất là ít đúng không ạ nhưng rõ ràng là mới cái kiến thức như vậy anh chị em tôi thấy rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy những cổ phiếu này chứ ạ nó sẽ chạy như thế nào chưa chúng ta thấy chưa có thể ngày mai nó giảm tiếp cho nên xuất hiện những điểm như này nó rũ bỏ chúng ta đã có những cổ phiếu gì nữa Vivian cũng chạy về cái mã cũ rồi nhưng nó có hình thành hay không nó có hình thành hay không thì Dũng chưa biết được có biết đâu không ạ anh chị em có biết được không làm sao mà biết được nên bây giờ có nói mà anh chị em mua vào thì là thua lỗ đấy bảo là hôm trước xem cái cái gì ạ à? xem cái cái chương trình phân tích của Dũng là cổ phiếu dầu khí tạo đáy thế là mua vào thế là lỗ sau đó lại có những bình luận ở phía trên thế một số anh chị em này chưa bao giờ xem video chưa bao giờ xem hết lại có những cái comment vào nó làm cho chúng ta hạt giống thay vì chúng ta gieo hạt giống tốt thì chúng ta lại gieo hạt giống xấu đi đúng không nên ờ, mỗi một chương trình Dũng muốn là gửi chúng ta một cái từ khóa đơn giản một cái từ khóa từ khóa này là chúng ta sẽ tự nhận ra làm nào để nhận ra nhận ra chúng ta đang ở trạng thái tiêu cực nha chúng ta đang trạng thái tiêu cực mà khi chúng ta trạng thái tiêu cực á, thì anh chị em gì ạ là những người khốn khổ à, tại sao lại khi mà chúng ta trạng thái tiêu cực là những người khốn khổ bởi vì cái trạng thái đó khi mà chúng ta ở trạng thái tiêu cực á trạng thái này nó về nó làm cho con chúng ta đau khổ làm cho bố mẹ chúng ta đau khổ làm cho những người vợ chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta ở trạng thái đau khổ này chúng ta mang cái năng lượng về này, chúng ta sẽ gì ạ mang gieo rất sâu khổ không phải ở trên thị trường đấy đâu ạ mà nó mang gieo rắc cho đến những người thân chúng ta đến những người thân chúng ta đấy là điều đầu tiên anh chị em phải thấy được điều đó cái thứ hai là giúp hướng dẫn cho chúng ta cách để nhận ra vì chúng ta đang tiêu cực thứ nhất là chúng ta lang thang trên trang mạng chúng ta tìm những cái tiêu cực để chúng ta comment thì đó tiêu cực á, để chúng ta comment thì đó rồi chúng ta ở trạng thái tiêu cực thay vì chúng ta gì ạ nhìn tìm ra những cái viên kim cương những cái điều tích cực trong đó thì tự nhiên chúng ta gì ạ trở thành những người đấy, là một là gì ạ chúng ta có xu hướng là đi gì ạ đi phán xét người khác đấy là lý do tiếp theo đó là gì ạ chúng ta đi uống rượu vì đau khổ quá chúng ta đi uống rượu đi làm những cái việc mà tâm đi tâm sự cũng là một trạng thái như vậy để tìm ra những người mà đồng cảm với chúng ta vào trang mạng xã hội để đi tìm những người đồng cảm với chúng ta để giải quyết vấn đề đó cái đấy nó không bao giải quyết được anh chị em ạ nó không bao giải quyết giải quyết được bởi vì chúng ta trốn chạy đau khổ đau khổ nó không giải quyết được chúng ta trốn chạy những lần thất bại nó không bao giờ giải quyết được mà hãy nhận ra đó nhận ra bài học đó và một cái thông điệp nữa dũng muốn nói anh chị em đó là gì ạ ở trên dũng nói là một số cổ phiếu tạo đỉnh nhưng ở dưới dũng lại nói là cái cổ phiếu dầu khí có thể trong một tuần sau có thể là tạo ra đáy vùng đáy còn đó tạo ra hay không thì anh chị em phải xem phải theo dõi còn nếu nào anh chị em không theo dõi mà anh chị em lại cứ phán xét theo kiểu cố tình giống như là câu chuyện là gì ạ mật ong mà uống với gì ạ mấy sắn dây là chết người đấy ạ ở bên kia thì cái là mật ong bên này là không được uống với sắn dây của chúng ta là mật ong mà uống sang dây là ngộ độc và chết người nhưng vì người viết á, người ta ghi ở bên kia một trang khác bên này một trang khác nên chúng ta mang mật ong với sắn dây uống với nhau thế là chúng ta hiểu lầm là chúng ta chết chết một cách ờ, bất tắc kỳ tử đấy đấy là cái góc độ như vậy để chúng ta hiểu rõ rằng là tại vì có nhiều anh chị em từ những cái phân tích này của Dũng sau đó thì chúng ta gì ạ bắt đầu thay đổi đầu tiên là Dũng biết rằng kể cả nhiều học viên của Dũng là nhìn về Dũng đầu tư hoặc là nói cũng là đầu tiên tại vì họ chia sẻ mà họ cũng ghét vô cùng luôn ạ nhìn thấy khuôn mặt như này là đã ghét rồi Đấy. nhưng vì những cái video này Dũng chia sẻ dần dần họ nhận ra họ thay đổi được nên đó là cách mà để giúp họ thay đổi nhanh Dũng không mong muốn là điều gì ở đây cả bởi vì Dũng biết rằng là Dũng theo dõi Dũng đã dùng nhiều năm thất bại thua lỗ rất nhiều năm rồi ạ phá sản mệt mỏi cảm xúc như nào Dũng cảm thấy hết nên Dũng nhìn thấy mọi điều anh chị em comment từ những cái đấy Dũng biết hết đúng là trạng thái như vậy chúng tôi hiểu như vậy không phải là Dũng để chỉ trích anh chị em ạ à. không có cái điều gì chỉ trích đâu ạ à. nhưng Dũng mang một cái câu chuyện ra để gì ạ à? cho chúng ta nhận ra và anh chị em nhận ra thì anh chị em mới thay đổi được còn anh em không nhận ra anh chị em mãi mãi ở trạng thái những nhà đầu tư đau khổ hãy thực hành năng động kim cương năng động kim cương đặc biệt là đưa năng động kim cương vào đầu tư chứng khoán chúng tin chắc rằng là anh chị em sẽ hiểu tại sao Dũng có thể giúp chúng ta thay đổi được cái điều này anh chị em cứ gì ạ tất cả mọi thứ là sự thật hãy nhớ sự thật sức mạnh vô cùng ghê gớm hãy làm mọi thứ sự thật và trong đầu tư chứng khoán hay là trong năm đại kim cương nó có một cái nguyên lý nguyên lý rất là quan trọng một cái tố chất rất là quan trọng đó là chính trực chính trực tiền sẽ về anh chị em có tố chất về chính trực tiền sẽ về nên dũng nói điều này đó đối sự thật đối sự chính trực nên đấy là một cái công thức nữa để giúp chúng ta tổng cộng lại câu chuyện của tối hôm nay một lần nữa xin cảm ơn ạ và có một cái câu chuyện nữa cuối cùng trước khi ạ anh chị em biết vì sao dũng lại suốt ngày cười không ạ cười ạ cười là tạo ra tiền đấy chị em ơi ạ chúng ta cười càng nhiều thì tiền nó về càng nhiều ạ bởi vì tùy cười nó là một dạng năng lượng tích cực và tiền nó sẽ về nếu mà ai đó thấy rằng dũng cười đấy là dũng đang có nhiều tiền đấy ạ thực tế đấy chuyện đấy ạ dũng không phải khoe nhưng đó là như vậy đấy càng cười nhiều tiền nó sẽ về càng nhiều hello cuối cùng xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia theo dõi video của Dũng trong cái buổi hôm nay chúc chúng ta đầu tư thành công và hẹn gặp lại anh chị em vào những video khác xin cảm ơn và nhớ đăng ký kênh của Dũng nha nhớ đăng ký kênh của Dũng và hãy nói về chính trực đó với sự thật Chúng tin chắc rằng là chúng ta sẽ là những người đầu tư thành công như đầu tư biết yêu thương giúp đỡ nhau và đặc biệt là hãy cùng cộng đồng DVD mang lại trị cho nhiều cộng đồng hơn nữa xin cảm ơn ạ